phúc đã đưa mình đến bên nhau Cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu Em đừng có xỉn tiền mừng cưới chưa vui Đêm nay ta sẽ đọc phòng hoa chúc ba